đưa em lên youtube luôn hello chào tất cả các bạn nha thì ờ, hôm nay mình đi uh, quay uh, lễ ông Nguyễn nha các bạn đây là ông Út ông Út thì uh, bán cái số các bạn ơi thì uh, hôm nay trời mưa mua bán rất là khó khăn nha các bạn thì các bạn uh, gặp ông Út bán cái số uh, cũng uh, rất mong tất cả các bạn hãy uh, ủng hộ ông Út có không có không có tối tối lên kia bên kia à, hôm nay mình đi ờ, hai anh em mình đi gì ờ, quê vua đi là có lên đó ơi. đây là cái uh, mưa gió cô bác đi mua bán rất là khó khăn các bạn mưa nước rồi các bạn ơi <laughs> quá xa nước rồi cô bác mua bán rất là khó khăn luôn thì hôm nay mình review này mình quay từ ở trên xuống các bạn Ờ, cảnh ờ, đi là cảnh ờ, cô bác mua bán trước rồi mới là đến đi vô, vô tới dinh ông Nguyễn các bạn hôm nay là ngày lễ của ông dỗ của ông Nguyễn chủ Trực các bạn thấy đậy lại hết trơn luôn mướn nền mướn bãi bán mà gặp mưa này thôi hết ham luôn các bạn ơi trơn hết có rồi rồi cầm đi còn mưa không tóc che lại hết trơn các bạn ơi kéo con cha quay ra giúp đưa lên đại coi ừ kéo con cha ra ừ rồi <laughs> bán quần áo các bạn quá mưa mưa quá bán rất là khó khăn cô bác đi ờ, cũng không được nhiều các bạn ơi mướn chỗ không ờ, các bạn ơi mướn chỗ bán mà mưa cái này là thôi tiêu rồi hỗ trợ nó bản kính rồi các bạn đời cho hết mưa gió quá các bạn ơi mưa từ sáng tới giờ luôn hai bên luôn một xíu hai tiếng hồ sau lẽ quay lên có người tài trợ quá xa các bạn ơi mưa đại lệ trời hết rồi hết đường bắt ra rút ra đi rút rồi bị kêu khổ quay đó đâu kêu rồi nào không biết cầm thì tôi rút cho hai anh em nãy giờ mắc che cái dù rồi đó các bạn đứng tới đây à, đó <laughs> ông trốn lại chạy tôi đưa lên youtube mà cái trốn hoài không biết được rút rồi chứ đâu không biết được rút cái dù chứ đâu <laughs> đẩy lên rồi cầm luôn đi ờ, muốn bên bãi bán mà gì rồi các bạn ơi mưa giờ là người ta không có đi bởi vì ra ngoài được mưa xong 30 ngàn ca các bạn ơi dây nịch 30 ngàn ca luôn một, một trọng luôn các bạn 30 ca một trọng 30 ca một bóp nón 25 ca một nón các bạn ơi Dậy dép luôn cô bác ơi Đầy đủ luôn tầm lum tả lạ hết trơn Người bán nhiều hơn người mua luôn cô bác ơi thế lại mà ông trời ông thử cái đám mưa quá xa rồi kem đây kem đây kem đặc biệt thơm ngon vô cùng hấp dẫn đây mà cô ơi nào là kem cây kem cuộn thái lan kem được làm từ trái cây ra sữa tươi nguyên chất 70 k một bộ luôn cô bác ơi ba bộ 200 k luôn cô bác ơi đầy đủ hết vẫn còn mưa lắc cắt vẫn còn bị ướt cô bác ơi <laughs> rồi mình mình gói luôn đủ loại luôn quần áo luôn bán tá lả tầm lum hết chân người bán nhiều quân người mua luôn cô bác ơi trời mưa này là thấy cảnh khổ lắm rồi mướn nền mướn bãi bán mà kiểu này là rồi rồi tới chùa ta An nha cô bác thế mặt đây gai. Ê, ê, ê, xe bạc đây gai. Tới chỗ Tây ăn luôn các bác. Đi chùa. Đi vòng vô chùa không? Bây giờ xuống vòng, gì hả? Vòng, vòng vô chùa luôn đi cái ha mình vòng lại đằng à, ông à, ông cụ Nguyễn. Đây là bãi đãi xe để xe của à, chùa quý vị. Các bạn để xe rất là to rất là rộng bảy bảy bảy bảy bảy đâu phải không bảy không hút à, bảy bảy bảy nào bảy bảy bảy em mua bảy bảy tổng đó bảy bảy đâu đó đó rồi đó <laughs> đây là ca sĩ bảy uh, quý vị nghệ sĩ chứ không nay giờ cứu đồ sao gì dạ bên gì bên bầu tiếp hả bên nga dạ. bên nước hết lỗi cái gì hả cảnh nào nghỉ chút hả đây là chú bảy ấp sử chú bảy chào cô bác ờ, chú bảy ơi chào cô bác Rồi, ờ, con cũng chào chú bảy luôn đi vô trong tôi <laughs> đi vòng ai bên gì đáng người bệnh đi không được đi quay mà bắt đem cái dù theo thủ của cô bác ơi chứ coi là ổng đổ mưa xuống ướt nữa mưa mới có từ sáng tới giờ thôi trong này thấy đông đông vui vui là mình vô trong này thử rồi vô đây là mình đi vòng vô hậu viên của chùa Tây An nha quý vị cái lát mình bọc ra cái mình đi lại đằng ông Nguyễn luôn một năm mới có một lần quý vị ơi anh em nào vào xem like xe anh em ơi ủng hộ kênh anh em ơi cho mình một like một xe một chia sẻ một đăng ký anh em ơi đây là khu đẩy nước của bên chuồng nha à, các bạn đó là tiền đứng đó tiền xe tải đó. trong này đông đông vui vui các bạn ơi nãy giờ mưa cô bác vô rút vô trong này và trú mưa cho nên ngoài chỗ mua bán rất là ít người đây là khu để ăn của ờ, chùa Tây An ờ, các bạn đứng đây mình quay ờ, chút xíu đó các bạn hãy đi vô trong đó đây là các bên khu tiếp tân nước nước cam quý vị rất là vui ở đây là khu để ăn trong này các bạn ạ ờ, lát mình đi vòng qua bên kia luôn đi vô đây nè trần quá kia cái mình đi bọc ra mình quay cho giáp luôn các bạn từ ờ, ở ờ, chùa cho đến ờ, chỗ cụ Nguyễn luôn lên lên đây là bác hai bác hai trên rồi đâu Bắc hay Đông Đông Mình có biết ổng đâu à Hai Đông Hai Cọp đây là các à, tiền gối đang à, hội ngộ làm đạo mình đi vòng qua bên kia thì là hết khu à, đại an của chùa Tây An các bạn giờ đi mình đi vòng qua hậu viên các bạn ơi mình, mình review cái đầm sen này cái đó. cái hậu sen của chùa các bạn vòng qua bên kia có giọng nghỉ ngơi luôn các bạn ơi đây là hậu viên chùa tây an chỗ ờ, nghỉ ngơi của ờ, các uh, quý vị đây, dạ. hôm nay để để đâu quay đây? dạ em ở trong mương chùa tây an nè dạ dạ anh dạ. lên anh thanh minh tuấn thì có khoảng 2 tiếng hồi sau nữa em up lên dạ hoặc dạ. là có giọng nghỉ ngơi các bạn sau hậu chùa Tây An nhập giọng cho các bạn ơi không có ở chỗ cho cô bác nghỉ ngơi nằm ngủ luôn các bạn ơi giảng đạo nữa kìa đó đó đó giảng đạo nữa cô bác ơi bên nào đâu để mình đi vô bên đó mình đi rồi không có đi này nè mình đi trong trong chùa mình đi ra luôn đây là mình quay cái chuông các bạn ơi quay chuông chùa quay phải nói là là dạ. là dạ. đây đây là cái uh, chuông uh, chùa Tây An các bạn đó. bốn cụ gùa cộng cái chuông các bạn ơi đâu rồi ờ, xã nào xuống kém vô bốn uh, cụ gùa cộng cái chuông tiếng hồ sao là có đâu em Đại Thần Trung à, Đại Thần Trung của à, chùa à, Tây An Cổ Tự các bạn vô dở dép lên sách dép Ờ, trồng ờ, là vô tới đến trồng chùa các bạn là cúng các bạn là hình ờ, của đức phật thầy tiếp khách của ờ, chùa các bạn và càng tiếp khách bác đến cúng chùa cũng rất là đông bạn của quyền cô bác đến cũng là đồng các bạn thích ông muốn cái bản thì không biết ừ. đây thì à, cô bác đang cúng mình cũng không có nói lớn được các bạn ơi có bà cụ nữa Rồi mình ra trước các bạn ơi bây giờ mình đi vòng vòng từ từ à, vòng vòng lại đằng Vinh Hồng Nguyễn à, các bạn lại Vinh Cung Nguyễn <laughs> thôi con gửi nhỏ đi con gửi con lấy tí hai chục đây có bình long đẹp trai đó đẹp đó không tấm nha con gửi nhỏ chứ ừ ông tám tuần tám quay ừ đây đây đây ngồi lại đây lấy con con gửi đây là cái tiếp đây là gửi ngay đây là bản chùa tang cổ tự các bạn dạ bao đẹp dạ dạ dạ bốn chục phải không dạ dạ ok bỏ lên nhỏ không ông quỳ lại ông hổ đây là gốc bộ đây gốc cây đa rất là to các bạn trồng à, năm 1952 à, à, các bạn Bồ Đề Ấn Độ cây rất to các bạn bắt đầu mình đi à, vòng à, lại lần lần lại đằng à, Vinh Cụ Nguyễn các bạn đi ừ, cái đó đâu không bánh bao luôn các bạn ơi giá này à, hết mưa rồi cô bác ra đường à, à, nhiều rồi các bạn đây là cây cầu dân sinh các bạn cho người thân trong gia đình nhân dân luôn mời và kính mời hồng quyền gia hồng quyền gia cũng phải là sản xuất đây là chợ à, Long Thành hai các bạn Hãy subscribe cho kem trà xanh, kem khoai môn, kem sầu riêng và rất nhiều loại kem khác. Bán đồ tôi nói quá trời luôn mà mưa kiểu này có bán được gì đâu các bạn ơi. Bé bao bộ 100 ngàn, được 3 cái 500 ngàn. Đồ con thái em bé bao bộ 100 ngàn, được 3 cái 500 ngàn. Quá xá luôn các bạn ơi, đồ đạt không à. Mà đồ này mình mặc không được phải có vợ mua cho vợ mặc được ngày có phải không có vợ các bạn ơi quế kìa quay lên dạ. chừng con quế kìa quay đó giờ mà xuống đấy à, dạ cảm ơn anh rất nhiều đây là tiếp tăng à, nước các bạn đấy à, xuống rồi đó đây là tiếp tăng nước ở à, Vinh Minh Nguyễn quá xa dày luôn các bạn ơi vàng dòng tầm lum có lả hết